Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị các bạn nha Đây là phía trước cô chú anh chị và các bạn Đây chính là chú Hưng Gọi đu đủ khô bò Đi vô đi chú Hưng Để con ghé con gửi tiền cho chú à, Tiền mạnh thường quân Rồi, vì dạo này đi đứng khó khăn vậy đó hả chú Dạ, bệnh mới hết rồi Dạ Hôm nay khỏe không, Đi từ từ thôi chú ơi, không gấp Hôm qua, hôm qua ngồi ha Dạ Rồi đứng lên không nổi nữa à nó mệt cái cái đầu nó muốn chuối xuống dạ dạ dạ để xe đó đi liêm à đây là nhà của chú luôn phải không à sửa lời đó hả Wow, sửa lại cũng đẹp quá ha Cái này là của nhóm nào sửa cho chú đi chú hơn Dạ, dạ. dạ con Dạ, con chào cô à, dạ, dạ, dạ Hai vợ chồng già ở rồi hả? Dạ Mới sửa trong lúc trước à ngủ à, ngủ trên giường con chuột ở dưới nó, nó bò lên trên giường chú chú chú ngồi đi chú dạ. ngồi đi cho khỏe dạ. ngồi đi dạ, ờ, rồi cô ngồi luôn đi cô chơi lúc trước chưa chưa sửa ba cái gạch ba, ba cái gạch sàn á lún xuống cầm máy quay đi lên để anh lấy tiền anh ờ, gửi cho chú ba cái gạch sàn nó lún xuống bằng ghê mình ngủ trên giường dạ yeah. nó bò lên trên giường nó muốn cắn ngón chân luôn giờ dạ, này ốm quá ha Là trước là cô chú là nhiễm hết luôn á hả à. rồi vậy rồi đỡ rồi à, mình ở trong nhà là chắc mình cũng sẽ thuốc rồi còn rồi liên tục nữa ha cái sao tóc nhà ở ngoài đường dạ cái đứt trước đóng cửa đứt trước giãn cách này với cái phòng dạ. không sao là cái cái nhà này ở đây là ai à, hỗ trợ mình vậy chú không các à, tôi à, con nó ra đây chính giờ thì dành dụm tiền á nó à. cho dành dụm tiền lại rồi con trai đi đi đi làm thêm mày cộng lại đi làm á rồi thêm nó làm chạy luôn tung nó làm lấy vốn già luôn rồi nó nó nó nó nó nó nó gán làm á chứ gán xây vậy chơi chú thấy thấy chú nói chuyện cũng hơi mệt ha đúng rồi tại vì con chắc cũng không có làm phiền chú với cô nghỉ ngơi con uh, thưa cô chú anh chị và các bạn thì uh, hôm nay cũng là ở dưới là 24 Tết nha uh, và vợ Phước thì cũng chưa sinh đang theo dõi trong bệnh viện nhưng mà à. do là cái uh, Phước sợ À, khi mà phước vô bệnh viện xong rồi phước không có thời gian trở về tại vì vô chồng phải tới tới tới lui mất thời gian là ông chồng cả tuần lễ bởi vậy thì uh, Phước sợ để tới qua mùng nữa thì gửi tiền cho cô chú và cô chú thì à, không có thể ăn Tết được thì thôi giờ con ghé lại con tranh thủ luôn con chạy lên con gửi liền cho chú dạ để cho chú à, với cô đây mình à, có cái gì đó mình uh, xây sở trong cái dịp Tết này thì số tiền đợt trước con nhận được á của tất cả các mạnh thường quân tổng cộng là 243 mạnh thường quân à, thì cái danh sách mạnh thường quân thì nó quá dài nên chắc có lẽ Phước sẽ chị ghi ở dưới cái ờ, trên ờ, bài viết và ở dưới bình luận thì ờ, cô chú anh chị có thể dò lại dùng Phước nha xem coi coi mình có cái đủ cái tên của mình hay không ẩn danh thì Phước cũng ghi ẩn danh và có cái số ghét cuối ở đằng sau đây con có để sẵn cọc 50 triệu nè đây là số tiền 50 triệu nha con bàn giao cho chú với cô tổng cộng là có 200 243 à, trong đó có là con cháu cũng có và có người bằng tuổi chú cũng có nói chung là mình vui nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh của chú lúc mà đang bị bệnh á yeah. Dạ. và cả gia đình mình bệnh lúc, yeah. Dạ. lúc mà cái à, mà mình học tử nhất sinh á yeah. Dạ. rồi rồi con có đăng lên yeah. đây là chú hưng gọi đu đủ khô bò nha cô chú anh chị dạ thì cô chú anh chị tại vì chú uh, cũng đang mới bệnh rồi phước cũng sợ nữa nói chung phước các cũng sợ thôi ai cũng phải vậy tại vì phước gia đình cũng có thể sắp chuẩn bị đi chăm sóc vợ nhà của con nhỏ chim cái tai biến chim cảm cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ ha lúc gia đình cũng khó khăn đi à, ờ, chứ rồi bán giỏi là chú sẽ dành dụm được từ ờ, dạ. đổi nó và bán cho chú cũng được bốn mấy triệu ờ, dạ. rồi, dành dụm nó rồi con đi làm thêm, rồi, cũng cố gắng là làm cho cái cho cam Dạ, được rồi, được rồi. Dạ. Con, con, con hiểu rồi, con hiểu chú còn mệt lắm. Còn không có rõ nữa. Thì giờ đây là Phước cũng gửi lời đây cũng gửi lời cảm ơn cho dạ. Phước cũng à, xin à, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân luôn thương cho hoàn cảnh của chú hơn đây à, hai vợ chồng già ở trong căn nhà hồi xưa là nó lập sụp lụp sập dữ lắm luôn và bây giờ cũng mới sửa lại đây tích góp đó biết bao nhiêu năm trời đó tích góp bao nhiêu năm trời đó sửa lại đây cũng không phải là tiền của nhóm nào nha chỉ là tiền của cô chú tích góp bởi vì phước nói rõ luôn để cho cô chú anh chị biết và cái số tiền này thì sau khi sửa nhà của chú sửa nhà xong thì tích góp sửa thì tự nhiên giờ sửa xong mình mình, mình hết bệnh luôn cái mình về cái mình được có số tiền nữa để dưỡng già tiếp chú thì giờ con con nghĩ là chú cũng đã bệnh rất là nhiều thì thôi bây giờ mình ờ, có gì mình ăn lấy ở nhà đừng đi bán nữa lên tuổi đúng rồi bán ngày rồi cũng không nhiêu mà thấy tội nghiệp chú quá à. chú bán ngày có 10 hộp 15 hộp mà khuya lắm cái gì khuya đúng rồi, bán từ trên chợ hội lực của chú uh, hãng 48 nha à, hãng 48 nói chung là vô đây quẹo lùm lum lá chứ mà hãng 48 nó chờ hội lực thì uh, à, nếu cô chú anh chị muốn thăm chú mình nói chung là về chú bệnh lắm cũng được ờ, đừng đừng thăm dịch à, quá mà ờ, biết thì chú khỏe rồi nếu có tình hình gì phương sẽ cập nhật tiếp giờ giờ phước trao 50 triệu nha đây con gửi nè này con đếm con đi cho mình dễ một triệu 2 triệu 3 4 5 6

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 tặng cứ luôn Phạm Duy Thông một lợi luôn dạ, rồi 50 triệu nha dạ, thay mặt gia đình cảm ơn mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ gia đình dân Trung Đức gặp khó khăn mọi nhà. dạ dạ rồi dạ. gia đình cũng à, nghèo được ba thành ra mình là con mình cũng nghèo theo luôn yeah. <laughs> Dạ. sống sống mình là lao động mình sống ngày nào hai ngày đó yeah. Dạ. à, mình thường luôn thì nói chung thời gian qua cũng giúp đỡ ờ, chú mọi người gọi chú mới bán được dạ, dạ cũng rất biết dạ vậy được rồi cô chú giữ sức khỏe nha bởi vậy chắc có lẽ phước uh, xin phép kết thúc clip tại đây nha ừ. cái uh, danh sách mạnh thường quân thì do là dài á phước nói tới 243 người làm nên phước không có đọc được hết phước sẽ để ở dưới ờ, đây để dưới bài viết này và kèm theo dưới bình luận thì cô chú anh chị có thể là dò lại cái tên mình cô chú quan hỷ thông cảm thông cảm nha dạ. đọc chắc còn nói tiếng hồn nữa rồi để cái tội nghiệp chú chú mới bệnh dạ. xong bye bye và hẹn lại nha bye bye cô chú nha dạ. được rồi để cô chú nghỉ ngơi con đi luôn tụi con đi dạ uống đầy đủ sức khỏe anh chết nha dạ uống ờ, đầy đủ sức khỏe rồi bye bye chú hơn nha